Xin chào quý vị và các bạn à, Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái à, video mới nhất ngày hôm nay Thì à, chiều ngày hôm nay em đang có mặt tại à, ngã ba Kính Nhượng xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để à, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất ở thì ờ, trước khi đi vào chi tiết của cái miếng đất thì em cũng rất mong quý vị và các bạn khi xem video nhớ xem thật kỹ để em sẽ mô tả thật chi tiết cho quý vị nắm rõ được cái ờ, về cái miếng đất này nha và cũng mong quý vị và các bạn à, ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là like Ờ, chia sẻ cho quý vị nào có nhu cầu chúng ta biết được cái miếng đất này thì ờ, cái vị trí này là cái ngã ba kỉnh nhượng Đó, từ đây mà chúng ta đi quẹo ờ, trái là sẽ vào đường DH507 và vị trí của miếng đất của chúng ta thì nằm cách cái ngã ba kỉnh nhượng này khoảng tầm 400m nha quý vị nằm trên mặt tiền đường nhựa cách đường DH507 100m mặt tiền đường nhựa rất đẹp thì em đi xe có một mình nên cũng không thể quay chi tiết cái đường vào được em sẽ chạy vào miếng đất và quay cho quý vị và các bạn xem đó đây đây là cái ờ, mặt đường của cái miếng đất ờ, em muốn giới thiệu cho quý vị mặt đường nhựa 8m thì từ đây là chúng ta đi thẳng ra là ra đường à, DT741 luôn nha quý vị cũng khoảng à, tầm 4-500m là ra đường DT741 từ đây thì à, vị trí miếng đất chúng ta cách trung tâm huyện khoảng 4 cây số nha Đó đây là nhà đối diện nè nhà này có cái miếng đất rất rộng đã xây hàng rào luôn Đó, phía trước mặt của chúng ta là quý vị thấy là cái con đường DH 507 nha DH 507 khoảng 100m là ra con đường DH 507 à, chúng ta quẹo phải thì sẽ ra chỗ ờ, đường DT 741 tầm hơn 300m nữa à, khoảng à, hơn 400 mét là sẽ ra đường DT741 và đây là cái vị trí à, miếng đất em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây miếng đất này có diện tích bề ngang từ cọc bên này đi qua cái à, cái cọc bên này đây là 10 mét nha quý vị 10 mét và chiều dài vào bên trong á, là 38 mét giáp với lại cái lô cao su phía bên trong đó là 38 mét có 100 mét thổ cư nha quý vị thì hiện trạng trên đất của chúng ta là có vài chục cây điều đó cái cọc phía xa kia giáp với lại lô cao su của người ta miếng đất rất là vuông vức nha quý vị đất thì bằng đẹp khu vực cũng à, rất đông dân cư gần trung tâm thì à, báo luôn cho quý vị và các bạn chủ đất một miếng đất chính chủ này thì à, chủ đất đưa ra giá là 1 tỷ 330 triệu như quý vị 1 tỷ 330 triệu và quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì uh, vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và em sẽ để cái à, số điện thoại ở cái phần mô tả cho quý vị và các bạn tiện liên hệ một miếng đất có diện tích bề ngang là 10 mét nhân cho 38 mét và có 100 mét thổ cư trên mặt tiền đường à, nhựa 8 mét nha giá 1 tỷ 330 triệu nha quý vị rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo